đây em dọi đèn các nhìn này ừ, hột trong luôn đó vừa rồi là em đã thử phần tăng tích rồi còn em bao các bác là ăn thua trẻ hột nếu muốn nổi nhưng mà vì thời lượng video có hạn nên là em xin khất cái phần thử nước muối còn đây đây là cái nón quét báo dung tài xỉu không tang các anh nhìn này nón rất đẹp rất thời trang bọn em đã làm cái máy quét vào trong cái nón này còn đây đây là cái máy quét này các bác này ở ngoài thì nó sẽ như thế này đó còn khi làm vào nón thì nó sẽ rất là nhỏ gọn em để cái máy này đây để em giới thiệu cho các bác các bác xem với cái bộ hột này thì khách đã đặt bên em là làm cái miếng dán cảm ứng báo dung vào ba mặt nhất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 lại tiếp tục rung ở đây lại có mặt nhất em lại đánh xỉu tiếp chén này có nhất nhưng mà lại bị phản này các bác này nhất nhưng lại về tài tất nhiên là khi mình chơi tài xỉu gặp chén phản là chuyện bình thường rồi 10 chén nó sẽ chỉ phản hai ba chén thôi chứ không thể phản được cả 10 chén được và cũng không để chuẩn xác được 100% cả 10 chén đúng không ạ mình chơi tài xỉu mà mình cũng không để tránh được máy không dung không dung ở đây là sẽ là không có nhất ở cái chén này các bác ưng tài kết tài hay kết xỉu thì các bác dở còn nếu không thì mình bỏ qua cho nó chắc em vẫn dở lên nha các bác xem đó không có nhất máy dung máy dung như thế này lại tiếp tục có nhất em lại đánh xỉu các bác nhá có nhất và về xỉu